Xin chào em nhá rồi, xin chào Huyền Diệu Trần, ok <laughs> Các bạn ơi, các bạn ờ, trong cái thời gian chờ đợi ấy, Thì chúng mình hãy có thể là giúp chị là chia sẻ cái phần phát trực tiếp này vào trong nhóm lớp nhá Chị cũng đã vào đây gọi các bạn vào học rồi này Không biết là mấy cái đứa mà hẹn chị ngày hôm nay sẽ vào cùng chị ấy Mấy đứa có vào không ạ? À? Các bạn đã vào chưa ạ? <laughs> Hay là hẹn chị xong rồi để đấy ạ? À? Ừ, rồi, chị chào Bùi Huyền, chị chào anh Thư Xin chào các em <laughs> Thấy chị là phải vào luôn hả? Thấy chị là phải vào luôn đúng không? Rồi, ờ, không biết là chị đã nhắc các bạn rồi đấy là buổi hôm nay thì chúng ta sẽ tham khảo, sẽ tìm hiểu về cái văn bản tức nước vỡ bờ Thì không biết là các bạn đã đọc trước văn bản đó chị chưa ạ? Các bạn ờ, đến thời điểm hiện tại ờ, rồi thì các bạn đã mua sách giáo khoa chưa? Nào, mấy đứa mua sách giáo khoa để học chưa ạ? Hay là đến thời điểm hiện tại thì em vẫn chưa có sách giáo khoa <laughs> Đến thời điểm hiện tại em vẫn chưa có sách giáo khoa à? Rồi ok xin chào Lưu Minh Phương Có sách giáo khoa hết chưa nào Hay là để chị sẽ gửi bản PDF để cho các bạn đọc trước <laughs> Rồi xin chào Thanh Huế Xin chào Thanh Thương Xin chào Gia Hân Ok vào rồi hả ok nha Chị thấy mấy đứa vào rồi mà Rồi, chị sẽ đợi, đợi các bạn khoảng 2 đến 3 phút nữa nhá. Sau đó thì chúng mình sẽ bước vào buổi ngày hôm nay. Và buổi ngày hôm nay thì bao giờ cũng vậy, cứ buổi đầu tuần ấy thì chúng ta sẽ học về tác giả tác phẩm và buổi thứ hai thì chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về uh, đi tìm hiểu về phần phân tích được không nào? Đó. <laughs> Đấy à rồi ạ. À. <laughs> Rồi, ngày hôm nay thì chúng mình cũng chỉ uh, cùng nhau lên đây để xem cho chị là À, tác giả Ngô Tất Tố là người như thế nào Đấy, là nhà văn như thế nào Rồi sau đó là cái tác phẩm Cái tác phẩm tắt đèn ấy Mà tiêu biểu là cái đoạn trích tức nước vỡ bờ Mà chúng ta sẽ được học bên này Nó sẽ được phải đi tìm hiểu ra sao Rồi làm ở phần nào Những cái kiến thức sơ lược nhất Những cái kiến thức tổng quan nhất Thì chị sẽ um, hướng dẫn các bạn Trong buổi ngày hôm nay nhá Rồi em đã có mặt rồi à Ok, rất là tốt Rất là cảm ơn các bạn các bạn ơi, các bạn có thể mở chị cái cuốn sách giáo khoa ra nhá kem có thể mở chị cuốn sách giáo khoa ra để chúng mình cùng học ngày hôm nay ờ, Nếu mà bạn nào mà chưa có sách giáo khoa thì chị nghĩ đến cái thời điểm hiện tại rồi thì cũng nên mua đi chứ Bởi vì đã học cùng chị ba tác phẩm rồi mà Đúng không ạ? Đến giờ mà vẫn chưa có sách giáo khoa thì làm sao mà chúng ta có thể theo dõi và cũng như là chúng ta có thể học được Đúng không? Đó Thế cho nên là hãy chuẩn bị cho mình một cuốn sách giáo khoa để học các em nhá Rồi nhìn vào đây chị này Bài học ngày hôm nay của chúng mình sẽ liên quan đến đoạn, đoạn trích tức nước vỡ bờ được trích trong tiểu thuyết tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Và chúng ta đều biết được rằng là ừ, đây là một nhà văn hiện thực phê phán của dòng văn học hiện thực phê phán vào những năm 1930-1945. Đó, không biết là các bạn đã tìm hiểu cho chị về cái giai đoạn văn học này chưa Nhưng mà xíu nữa thì chị sẽ uh, gọi là tổng quát cho các bạn Để các bạn hiểu hơn về cái bối cảnh xã hội của nước ta trong cái giai đoạn này và chính cái bối cảnh xã hội ấy đã tác động lên cái ngòi bút của tác giả Ngô Tất Tố như thế nào để rồi mà tác giả luôn viết về những cái người nông dân ấy, luôn lên tiếng cho những cái người nông dân nghèo khổ. Đó nhá. Được không? Rồi, ok. Vậy thì đây, các bạn sẽ dở chỉ cái phần chú thích này. Ở trong phần chú thích này thì chúng ta sẽ thấy được là những cái thông tin sơ lược nhất, những cái thông tin đơn giản nhất liên quan đến nhà văn Ngô Tất Tố mà các bạn phải nắm được. Bởi vì chị luôn uh, chị luôn nhắc các bạn rằng là sao ạ? sau này khi mà các bạn đi viết một cái bài văn phân tích tác phẩm ấy các bạn sẽ có cái luận điểm đầu tiên trong phần thân bài đó là luận điểm gì ạ khái quát tác giả tác phẩm đúng không ạ luận điểm khái quát tác giả tác phẩm và chính cái lúc đấy chính là cái lúc mà các bạn sẽ phải cung cấp cho chị những cái thông tin liên quan đến phong cách của tác giả này liên quan đến đề tài sáng tác mà tác giả hướng đến này được không nào nhá rồi, ok, thế thì quay trở lại vào đây cho chị Tức nước vỡ bờ à Rồi, thế thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một Xíu nữa thì chị sẽ chụp cái trang mà chị viết cho các bạn nhé Để các bạn tiện theo dõi Các bạn có đồng ý với chị không ạ? Xíu nữa thì chị sẽ chụp cái phần tài liệu ngày hôm nay chị ghi chép này này Chị sẽ đăng lên cho các bạn, các bạn có đồng ý không? Nếu mà đồng ý thì comment cho chị cái xem nào Comment cho chị cái là em đồng ý ạ à, để chúng ta cùng nhau bước vào bài học nhá Rồi, một tìm hiểu chung Tìm hiểu chung <laughs> Được chưa nào Rồi xin chào Như Ý vào học thôi em Vào học thôi nào các bạn ơi, bao giờ cũng như vậy đúng không ạ? Khi mà đi tìm hiểu một đoạn trích hay là đi tìm hiểu một tác phẩm nào đó thì chúng ta cần phải tìm hiểu qua những cái kiến thức sơ lược nhất, những cái kiến thức cơ bản nhất để có thể đi sâu vào khai thác tác phẩm. Và ngày hôm nay à, với khuôn khổ của một buổi học ấy, buổi học ngày thứ ba thì bao giờ chúng ta cũng đi tìm hiểu về tác giả tác phẩm. Thế thì một đó là về tác giả Ngô Tất Tố một về tác giả. Được chưa nào? À các em ạ, à, các bạn có biết không? Ngô Tất Tố ấy là một cây bút giàu tâm huyết và đầy bản lĩnh. Ông có tài năng ở nhiều lĩnh vực và có cái đóng góp rất là đáng ghi nhận đối với nền văn học Việt Nam và văn hóa Việt Nam. Cả văn học và văn hóa nhá, chứ không phải là riêng mỗi văn học đâu. Đấy, ông là nhà văn này, là nhà báo này, nhà là là nhà khảo cứu triết học này và văn học cổ Việt Nam. Ở lĩnh vực nào thì ông cũng có những cái tác phẩm có giá trị. Và trong cái trào lưu văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930-1945 ấy ông là một trong những cây bút tiêu biểu nhất. Đó. Những cái tác phẩm của ông thì không chỉ có giá trị về phê phán, phủ định thực trạng bất công đen tối của xã hội thực dân phong kiến, mà còn là tiếng nói đồng cảm sâu sắc đối với những người nông dân nghèo khổ, trân trọng khẳng định nhân phẩm cao đẹp của họ. Và ông xứng đáng với danh hiệu là gì ạ? nhà văn của nông thôn, của người nông dân lao động Việt Nam. Đấy chính là những cái điều mà chị muốn nói với các em uh, liên quan đến phần là tác giả Ngô Tất Tố. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở khía cạnh cuộc đời các em nhé. Một là cuộc đời chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu cuộc đời để xem là à cái cuộc đời này nó ảnh hưởng đến cái phong cách sáng tác của nhà văn như thế nào được không nào được không nào rồi, thế thì ý đầu tiên chúng ta sẽ có là gì ạ? Đây các bạn theo, dõi vào sách giáo khoa này Ngô Tất Tố thì sinh năm 1893 đúng không ạ? Và mất năm 1954 Đó, rồi Thông tin đầu tiên, cơ bản đầu tiên Ngô Tất Tố Ngô Tất Tố 1893 và 1954 Được chưa nào? Rồi, quê ở đâu ạ? Quê ở làng Lộc Hà. Ở làng Lộc Hà. Từ Sơn, huyện Từ Sơn đấy. Tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh. Và nay ấy, thì cái vùng đất mà ông sinh sống ấy, cái vùng đất mà ông được sinh ra ấy, sẽ thuộc Đông Anh, Hà Nội. Nay thuộc Đông Anh, Hà Nội. Được chưa nào? Đấy chính là cái ý đầu tiên về quê quán của ông. Nhớ, về quê quán của ông. Tiếp đến ạ, tiếp đến nào. Các bạn theo dõi tiếp vào trong sách giáo khoa chị. Chúng ta sẽ thấy được rằng là xuất thân của ông ấy là một nhà nho gốc nông dân. Đấy, xuất thân của ông là một nhà nho gốc nông dân. Đấy, thế thì các bạn hiểu cho chị rằng như thế này nhá cái vùng đất Bắc Ninh trước đây ấy, cái vùng đất Bắc Ninh mà nơi mà Ngô Tất Tố sinh ra ấy đó là một cái quê hương của những làn điệu dân ca quan họ Chắc là điều đó các bạn sẽ biết đúng không ạ? Các bạn sẽ biết là Bắc Ninh thì nổi tiếng với quan họ rồi đúng không nào? Đấy, những cái chuyện thần thoại, truyền thuyết, cổ tích nổi tiếng thì đều có ở Bắc Ninh Đồng thời đây cũng là một cái xứ sở của nhiều hủ tục nặng nề À bản thân chị là cũng là người Bắc Ninh chị cũng thấy rằng là uh, đến cái thời đến thời ngày nay ấy có rất là nhiều nơi có rất là nhiều làng người ta vẫn giữ những cái hủ tục ấy người ta vẫn giữ những cái hủ tục rất là hà khắc bởi vì sao đây là một cái vùng đất vùng đất gọi là um, lưu giữ lại rất là nhiều những cái nét truyền thống xưa ấy lưu giữ là rất là nhiều cái nét truyền thống xưa chính vì thế mà rất là nhiều nơi rất là nhiều vùng uh, những cái ngôi làng ấy họ vẫn giữ những cái hủ tục rất là hà khắc đấy nhá những cái nền hủ tục hà khắc nặng nề được duy trì từ đời này sang đời khác và cái gia đình của nhà văn Ngô Tất Tố này thuộc loại nghèo, phải lĩnh thêm dụng làng để cày cấy và thường phải vay nợ lãi. Đấy, nhà văn Kim Lân cho biết là cả gia đình Ngô Tất Tố thì đều làm ruộng. Con trai, con gái, dâu rể và cả hai bà vợ đều làm ruộng rất là giỏi. Cuộc sống gần gũi với người nông dân lao động đã giúp cho Ngô Tất Tố hiểu được cái bản chất tốt đẹp, có một cái thái độ cảm thông và trân trọng họ đó chính là cái cơ sở để tạo nên cái gốc nhân đạo rất là sâu và tư tưởng nhân dân sâu sắc trong những cái sáng tác của nhà văn Ngô Tất Tố này. Đấy chính là cái ảnh hưởng của vùng miền. Ngày xưa là ông sinh ra ở Bắc Ninh đấy. Ảnh hưởng ở vùng miền khiến cho ông cảm thấy là mình cần phải lên tiếng đúng không ạ? Mình cần phải lên tiếng vì người nông dân. Mình cần phải có tiếng nói đại diện cho người nông dân. Và chính vì đó mà cái tư tưởng nhân dân nó thấm sâu vào trong những cái sáng tác của ông nhá được chưa nào? Rồi, đấy chính là về cái quê quán của ông Tiếp đến các bạn sẽ thấy cho chị một cái ý đó chính là là Ông là người hiếu học, luôn đọc sách tìm tòi và sáng tạo Ông là người Ông là người hiếu học Ông là người hiếu học Luôn đọc sách Luôn đọc sách Phải tìm tòi và sáng tạo những cái mới được không ạ những cái mới đó được chưa nào đấy chính là về ý thứ hai liên quan đến nhà văn ngô Thất tố cái ý thứ ba các bạn sẽ thấy được cho chị là à, vào năm 1912 ấy, nhá vào năm 1912 thì Ngô Thất Tố học chữ tu pháp một thời gian ngắn và bắt đầu tham dự các cái kỳ thi truyền thống lúc bấy giờ vẫn còn được triều đình nhà Nguyễn tổ chức bởi vì cái giai đoạn ấy thì uh, chúng ta vẫn ở trong cái chế độ phong kiến mà đúng không? Mãi năm 1945 ấy thì vua Bảo Đại thoái vị ấy thì chúng ta mới không không còn cái chế độ phong kiến ở đất nước ta nữa. Thế nhưng mà cái thời đại mà Ngô Tất Tố sống ấy vẫn còn những cái kỳ thi do triều đình tổ chức được không ạ? Vẫn còn có những cái kỳ thi do triều đình tổ chức chính vì thế mà năm 1912 năm 1912 ông học ông học tư chữ pháp một thời gian ngắn một thời gian ngắn và bắt đầu tham dự bắt đầu tham dự kỳ thi truyền thống nhá bắt đầu tham dự kỳ thi truyền thống do triều đình tổ chức do triều đình tổ chức được chưa nào đấy nhá rồi đấy chính là cái ý thứ ba chị sẽ nói thêm một chút xíu về nhà văn ngô tất tố để cho các bạn hiểu hơn về ông này này ờ, ngô tất tố ấy thì thuộc cái thế hệ những nhà nho cuối mùa À cùng với đó là Nguyễn Khắc Hiếu này Đấy Tản đà Nguyễn Khắc Hiếu đấy Rồi gia đình Ngô Tất Tố mấy đời long đong lận đận vì nghề cử tử Ông nội nhà văn lận đận bảy khóa thi hương Cũng chỉ đậu đến tú tài Ông thân sinh nhà văn cũng càng lận đận hơn Biết ông thân sinh là ai không ạ? Là bố đấy Được không ạ? Bố của nhà văn đấy Thì càng lận đận hơn Sau 6 lần lều chẵng về không thì đành cam chịu với cái thân phận thầy đồ đấy nhá có nghĩa là bố của nhà văn ngô tất tố là thầy đồ được chưa nào đó là những cái nạn nhân của chế độ khoa cử thối nát thời phong kiến đã góp nhiều tài liệu sống cho văn viết tiểu thuyết của nhà văn đấy không ạ năm 1912 thì đây này chị vừa nêu này ngô tất tố cũng sát hạch tại địa phương và đã đỗ đầu nhá ở năm 1912 thì ngô tất tố đỗ đầu đến năm 1915 thì sao ạ Đến năm 1915 trong một cái kỳ thi vẫn uh, một cái kỳ thi cũng của địa phương ấy, cũng của địa phương thì là ông Đỗ Vì thế mà người làng Lộc Hà vẫn quen gọi ông một cách thân mật là gì ạ? Đầu sứ tố Đó Nhưng thời kỳ này thì Hán học xa suốt Ngô Tất Tố đã sớm bỏ bút lông cầm bút sắt Hăng hái gia nhập làng văn làng báo Và đã khẳng định được cái vị trí của mình Được chưa nào? nhá Thế thì đến sau đó thì đến năm 1926 ấy Cái sự kiện là năm 1926 Đấy, thì ông bắt đầu ra Hà Nội Ông ra Hà Nội Làm báo Cho tờ An Nam Tạp Chí An Nam Tạp Chí Đó An An tạp chí. À, vì ở đây ấy, ông không đủ kinh phí thế nên ông đã cùng tản đà, phải đi vào Sài Gòn. Có thể nói ông không thật sự thành công trong cuộc thử sức ở Nam Kỳ. Nhưng tại đây ông đã được tiếp cận với tri thức và văn hóa thế giới ở vùng thuộc địa. Được chưa nào? Đấy chính là cái cuộc đời của nhà văn Ngô Tất Tố. Và sao nữa ạ? À? Sau khi mà cách mạng tháng 8 thành công ấy Ờ, Ngô Tất Tố cùng với nhiều nhà văn nhà thơ khác hân hoan chào đón cách mạng. Và sau đó thì ông dùng cái ngòi bút để phục vụ kháng chiến, viết cho những cái tờ báo như là Cứu Quốc này, Thông tin khu 12. Đấy. Và cuối cùng thì ông mất khá là sớm. Ông mất vào tháng 4 năm 1954. Đấy nhá, tháng 4 năm 1954. Được chưa nào? Rồi, ok. Đấy chính là những cái thông tin về cuộc đời. Tiếp. Các bạn tiếp cho chị nào. Cái thông tin thứ hai mà các bạn cần phải lưu ý đó chính là gì ạ? À, về sự nghiệp sáng tác. Đây chính là những cái phần mà các bạn đáng phải lưu tâm này. Sự nghiệp sáng tác. Nào, tập trung cho chị vào cái phần sự nghiệp sáng tác này nhá. Cái ý đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác thì các bạn phải để ý cho chị đó là đề tài đúng không ạ? Đề tài. u uh, hai cái bút của chị nó đều tắc mực nữa rồi đề tài sáng tác được chưa nào rồi ý đầu tiên đó chính là đề tài sáng tác thì các bạn lưu ý cho chị này chúng ta sẽ chia những tác giả này ấy sẽ có rất là nhiều tác giả người ta sống người ta sáng tác ở trong hai cái chặng được chia ra thành hai chặng một là gì ạ à trước cách mạng Đúng không ạ? Trước cách mạng Đấy sẽ có rất là nhiều tác giả mà sau này các bạn sẽ đi tìm hiểu theo cái hướng như chị nói Đó là trước cách mạng và sau cách mạng Ví dụ như Nguyễn Tuân chẳng hạn Ông cũng được chia ra là trước cách mạng ông ra sao Và sau cách mạng thì cái đẹp của ông thường hướng đến là những cái điều gì Huy Cận cũng vậy, cũng có trước cách mạng và sau cách mạng Được không nào? Vậy thì ở đây uh, tác giả đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu đó là Ngô Tất Tố cũng theo hai cái chặng này, đó chính là trước cách mạng. Trước cách mạng thì sao ạ? Ở đây thì ông luôn viết về nhá. Thường viết về thường viết về đề tài đề tài người nông dân người nông dân nghèo khổ được không nào? Viết về đề tài người nông dân nghèo khổ Và ngòi bút của Ngô Tất Tổ ấy Luôn hướng đến để khai thác và khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn trong tâm hồn họ À, ngòi bút Hướng đến Để khai thác Chép vào nhá các bạn nhá sau này ý, khi mà các bạn đi lên trên lớp các bạn học với các bạn không phải gọi là băn khoăn quá nhiều về cái vấn đề này cả được không nào ngồi bút hướng đến để khai thác rồi sao nữa ạ khám phá khám phá đó vẻ đẹp tiềm ẩn vẻ đẹp tiềm ẩn trong tâm hồn họ nhá trong tâm hồn họ Ok chưa nào? Đấy chính là trước cách mạng. Đấy chính là trước cách mạng. Cái ngòi bút của Ngô Tất Tố thường hướng đến đề tài của người nông dân, đúng không ạ? Chúng ta cứ ghi nhớ rằng là uh, ngòi bút của ông hướng đến người nông dân nghèo khổ. Và ông đã khai thác, khám phá những cái vẻ đẹp tiềm ẩn ấy trong tâm hồn của chính những người nông dân đó. Được không nào? Vậy thì sau cách mạng thì sao ạ? Đây, chị sẽ cho các bạn xem sau cách mạng nhé. sau cách mạng nào sau cách mạng thì Ngô Tất Tố chuyên tâm vào sáng tác những cái tác phẩm phục vụ cho tuyên truyền trong cuộc kháng chiến chống Pháp của đất nước. Bởi vì đây là cái thời kỳ mà um, thời kỳ mà chúng ta đang làm cách mạng tháng 8 thành công mà. Đa phần sau khi mà cách mạng tháng 8 thành công ấy, nó sẽ là một cái bước đánh dấu cho sự chuyển mình của rất nhiều những cái nhà văn nhà thơ họ thường thường là sẽ chuyển sang viết về cuộc sống về con người uh, khi mà đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội này họ sẽ viết những cái bài văn những cái bài báo những cái bài thơ để tuyên truyền cho kháng chiến đấy để cổ vũ chúng ta là à phải chiến đấu đi đúng không ạ phải phục thù đi đấy phải đánh đuổi ra khỏi nước mình đi đấy chính là khi mà sau cách mạng tháng 8 thành công ấy thì là cái ngòi bút của các nhà văn nhà thơ thì chuyển mình mạnh mẽ Đấy, chuyển mình mạnh mẽ Thế thì ở lúc này đối với Ngô Tất Tố cũng vậy nhá Ngô Tất Tố cũng không là một cái không là ngoại lệ đâu Và ông cũng là một trong những cái tác giả cũng chuyển hướng Đấy, chuyển hướng cái ngòi bút của mình Để có thể là um, ca ngợi hay là phục vụ cho cái cuộc tuyên truyền trong kháng chiến Nhá Đó, rồi ok Thế thì đây, các bạn sẽ thấy được rằng là Ngô Tất Tố chuyên tâm vào sáng tác chuyên tâm vào sáng tác những tác phẩm những tác phẩm phục vụ cho tuyên truyền tuyên truyền trong cuộc kháng chiến được không ạ à? trong cuộc kháng chiến nhá Đấy, phục vụ tuyên truyền trong cuộc kháng chiến Và chúng ta thấy được rằng là um, Ông dùng cái ngòi bút của mình để phục vụ kháng chiến Viết cho báo cứu quốc này Báo thông tin khu 12 này Phụ trách văn nghệ liên khu 1 này Đấy, văn nghệ kháng chiến mà Bởi vì cái thời này đa phần chúng ta sẽ dùng um, Dùng cái ngòi bút của mình ấy Được không ạ? Để khích lệ cái tinh thần động viên tinh thần của tất cả mọi người dân trên đất nước Việt Nam này là phải chiến đấu đi được không nào nhá đó đa phần là như vậy và uh, đến năm 1948 đến năm 1948 thì ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương được không nào nhá đó rồi đấy chính là cái đề tài sáng tác mà ông hướng đến tiếp đến chúng ta sẽ có được là cái phong cách sáng tác nào phong cách sáng tác phong cách sáng tác đây chính là một cái vấn đề mà các bạn cần phải quan tâm để các bạn hiểu được là à vậy thì cái ngòi bút của ông khi mà ông viết cái tác phẩm tắt đèn cũng như là cái đoạn trích tức nước vỡ bờ này ấy nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái phong cách như thế nào được không nào vậy thì ở đây đầu tiên chị sẽ có cái ý đầu tiên này về phong cách sáng tác nhá thứ nhất thứ nhất các bạn sẽ chia ra cho chị à với văn chương của cô Tất Tổ ấy Ông thường lột tả cái hiện thực thể hiện trước người đọc với tất cả những cái diện mạo đấy nhá. Lột tả hiện thực. Được không ạ? Hiển hiện trước người đọc. Hiển hiện trước người đọc. Với tất cả diện mạo với tất cả diện mạo. Đó. Rồi, hình hài của nó. Hình hài của nó. Ok chưa? À, tuy nhiên là kể cả nột tả được tất cả những cái diện mạo như thế đi thì cái văn chương của ông vẫn không lạnh lùng phán xét nhá. Nhưng không lạnh lùng phán xét. Không lạnh lùng phán xét đó phê phán nó phê phán nó rồi được sao sao nữa ạ à? à mà phải truy xét mà phải truy xét đến tận ngọn nguồn đến tận ngọn nguồn đó đến tận ngọn nguồn này căn nguyên của hiện thực căn nguyên của hiện thực Tức là sao ạ? Tức là sao mà chị lại nói là cái ngòi bút của ông luôn lột tả nghĩa hiện thực hiện hiện trước người đọc bởi vì văn chương luôn gắn liền với hiện thực mà Chúng mình đều biết đúng không ạ? Những bạn học lý luận văn học thì các bạn sẽ biết Cuộc đời luôn gắn liền với văn học và văn học cũng luôn gắn liền với cuộc đời Từng cái chặng đường ấy, từng cái lịch sử diễn biến mà ở ờ, cái thời đại ấy xảy ra thì đều được ghi chép lại trong văn học Tuy nhiên là sao ạ? Với nhà văn Ngô Tất Tố đây là một nhà văn hiện thực phê phán. Một nhà văn hiện thực phê phán thế cho nên là ông luôn uh, gọi là nhìn những cái nhìn những cái sự thực ở cái cuộc đời này. Ông viết vào cái trang văn của mình nhưng ông lại không viết theo cái kiểu như là um, ông viết luôn khách quan nhá chứ không nhìn trên cái nhìn chủ quan đâu ông không nhìn quá chủ quan nhìn được một vấn đề đâu mà ông luôn suy xét nó đến tận cùng Ông đặt nó vào từng cái khía cạnh khác nhau để có thể viết ra được một cái tác phẩm ấy. Đấy nhá, Chứ không phải là cứ nhìn thấy cái hiện thực trên bề mặt là bắt đầu người ta vác vào trong tác phẩm của mình mà không thanh lọc qua một cái tấm gương nào đó đâu. Không thanh lọc qua một cái tấm kính nào đó đâu. Được không ạ? Nhá, đấy chính là khi mà lột tả hiện thực và chị cũng có đọc một cái tài liệu ấy Trong một cái tài liệu thì chị chị cũng không nhớ là của giáo sư nào Nhưng mà chị có nhớ rằng là Chính vì cái việc mà nhà nhà văn Ngô Tất Tố này Xuất thân là một cái nhà nho Đúng không ạ? Nhà nho cuối mùa đấy thuộc thế hệ nhà nho cuối mùa thế cho nên là ngay từ lúc nhỏ ấy ông đã được um, sống trong một cái môi trường mà thấy được rất là nhiều những cái bất công nhá ngay từ nhỏ khi mà ông được sống trong một cái môi trường như vậy thì ông đã thấy được rất là nhiều những cái bất công rồi kể cả những cái những cái quan lại chẳng hạn nhá họ có những cái hành động này họ có những cái việc làm xấu trong cái xã hội ấy, thì ông đều nhận thấy và sau này khi mà các bạn đọc những cái tác phẩm của nhà văn ngô tất tố ấy thì ông thể hiện cái ông thể hiện cái việc phê phán rất là nhiều đúng không ạ ông rất hay phê phán những cái thói hư, những cái tật xấu rồi lên tiếng cho những người nông dân mà đã bị bóc lột ở trong cái giai đoạn là uh, thực dân phong kiến. Được không nào? Nhá, chủ yếu chị hơn về cái phần đó liên quan đến nhà văn Ngô Tất Tố tiếp đến. Cái thứ hai. Thứ hai. Liên quan đến phần phong cách thì các bạn thấy được các chị rằng là sao ạ? Ở Ngô Tất Tố ấy, nó sẽ có một cái cái nhìn tập trung nhất quán nhá có cái nhìn có cái nhìn tập trung sao nữa ạ nhất quán đầy chân thực rồi đấy trân trọng đi được không ạ trân trọng yêu thương và tin tưởng và tin tưởng người nông dân nhá và tin tưởng người nông dân bởi vì sao ông đồng cảm với họ mà thế cho nên ông luôn dành những cái nhìn tin yêu nhất đúng không ạ đối với những cái tầng lớp lao động nghèo đấy những cái tầng lớp lao động nghèo trong xã hội lúc bấy giờ được chưa tiêu biểu là ai ạ à? tiêu biểu là chị dậu đấy mà chúng ta chuẩn bị học đấy đúng không đó đây chính là một cái tiêu biểu mà chúng ta có thể thấy là ông luôn dành những cái nhìn tập trung đầy nhất quán, tin yêu và ừ, trân trọng Đúng không? Rồi ông luôn tìm những cái vẻ đẹp khuất lấp trong hình ảnh người đàn bà ấy để rồi những cái sức sống tiềm tàng nó vượt lên mạnh mẽ đúng không ạ nó trỗi dậy mạnh mẽ trong một cái khoảnh khắc gọi là tức nước vỡ bờ được không nhá rồi thứ ba thứ ba trong tài liệu thì chị sẽ gửi hết cho các bạn các bạn yên tâm nhá được không nào À, ông luôn tỏ thái độ căm phẫn Luôn tỏ thái độ Căm phẫn Bức xúc Với cả bộ máy giai cấp thống trị Như chị đã nói rồi đấy Cả bộ máy giai cấp thống trị Oh, ok, đây chính là những cái tầng lớp gì ạ? từng lớp quan lại mà tiêu biểu cho đó là cái bọn cai lệ đấy đúng không ạ nó đại diện cho nó cường quyền đấy đúng không ạ đấy tiêu biểu thì chúng ta áp dụng luôn vào trong cái tác phẩm mà chúng ta chuẩn bị đi phân tích thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn về cái phong cách sáng tác của nhà văn nhá được không nào từ bọn quan lại triều đình đến chức sắc địa phương đây chị phải nói rõ cho các bạn là từ quan lại triều đình triều đình đến chức sắc địa phương được không nào đến chức sắc địa phương rồi ok từ tây đến ta bởi vậy mà những cái trang viết về bọn quan lại này ấy bao giờ tác giả cũng miêu tả trực diện luôn miêu tả cụ thể tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc từ cái đặc điểm kỳ quái về ngoại hình đến thói ăn à, tham ăn này ăn bẩn này hách dịch cửa quyền tàn nhẫn độc ác tất cả những cái thứ ấy tác giả ghi hết vào đúng không ạ tác giả lột tả chân thật luôn chứ không hề là giấu giếm hay là không hề là có mỹ lệ hóa cái gì cả mà đã là những cái thành phần đi bóc lột nhân dân đi chèn ép nhân dân thì là tác giả lột tả hết sạch nó trần trụi luôn đấy được không nào nhá thứ tư các bạn sẽ thấy được thứ tư À, vậy thì cái giọng điệu chủ đạo của tác giả ấy Trong tất cả những cái tác phẩm ấy thường là cái giọng điệu cảm thông nhá Giọng điệu chủ đạo Giọng điệu chủ đạo Là cảm thông Chia sẻ Cảm thông chia sẻ Và mỉa mai Đó mỉa mai châm biếm đó mỉa mai châm biếm thâm thúy nó rất là thâm thúy nhá và có đôi chút gì đó nó mang cái sự hài hước đấy nhưng mà nó lại, lại đả kích rất là sâu cay thế thì mới tài đúng không thế thì mới tài thế thì người ta mới thành một cái nhà văn lớn chứ đúng không ạ chứ bình thường thì làm sao mà có thể là có được những cái tác phẩm để đời như vậy được không nào? Đấy, nhớ chị về cái giọng điệu chủ đạo của ông Đó chính là cái cảm thông chia sẻ đối với người nông dân Và mỉa mai châm biếm với những cái tầng lớp quan tham Được không nào? Nhá Rồi Ok, vậy thì chúng ta sẽ có một số những cái tác phẩm tiêu biểu của ông ấy Tác phẩm tiêu biểu Tác phẩm tiêu biểu Các bạn có biết những cái tác phẩm gì của nhà văn Ngô Tất Tố không ạ? Các bạn ơi, ở đây thì đã có bạn nào đọc một tác phẩm của nhà văn Ngô Tất Tố chưa hay là các bạn cũng chỉ đều biết đến là à tác phẩm tắt đèn thôi, tiểu thuyết tắt đèn thôi. Nào các bạn ơi. Các bạn đã biết là gì nhiều về những cái tác phẩm của nhà văn này chưa ạ? <laughs> nào. Có bạn nào biết không ạ? Có bạn nào biết không? Không thấy à? Chị không thấy à? Chị đang không thấy à, mấy đứa comment này Không biết là các bạn có đang comment không này các bạn có đang comment cho chị biết không nào Thế thì để chị nêu luôn nhá có cần chị nêu luôn không ạ <laughs> Rồi ok Thế thì chị sẽ nêu luôn cho các bạn một số những cái Một số những cái tác phẩm tiêu biểu Của um, nhà văn Ngô Tất Tố Thì chúng ta sẽ biết hơn Được không Rồi nhà văn Ngô Tất Tố ấy thì thường thường chúng ta sẽ thấy được là à, chúng ta sẽ có một số những cái tác phẩm như là gì ạ? Tắt đèn nhá. Đầu tiên là tiểu thuyết phải nói đến tắt đèn Tắt đèn Năm 1939 Được không nào? Tiếp đến là chúng ta sẽ có một cái phóng sự ấy Cái phóng sự, phóng sự liều trõng Cái phóng sự này là một cái phóng sự mà đem cái tên tuổi của Ngô Tất Tố đến rộng hơn với bạn đọc nhá. Đến rộng hơn với bạn đọc đấy chính là phóng sự lều trõng 1940 Đấy, phóng sự tiểu thuyết Lều Trọng Đó, các bạn nhớ chị một vài những cái tác phẩm thôi À, tiếp đến thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta còn có là một cái phóng sự nữa là phóng sự Việc Làng này Đó, Việc Làng năm 1940 Hay là có một cái chuyện ngắn là Trời Hửng đấy Đó, chuyện ngắn Trời Hửng, đó, dịch Được chưa nào? Ok không? Đồng ý với chị không? Đấy là những cái um, tác phẩm mà tiêu biểu của nhà văn Ngô Tất Tố Chúng ta thấy được rằng là nếu như các nhà văn Trọng Lang hay là Văn Thu viết về các cái hủ tục ở nông thôn Nhưng mới chỉ dừng lại ở việc miêu tả hiện tượng bên ngoài Và quy nguyên nhân do sự háo danh rốt nát của dân chúng Thì Ngô Tất Tố qua cái cái phóng sự việc làng này này Qua cái phóng sự việc làng này Đã chỉ ra được những cái nguyên nhân sâu xa của những cái thói tục nơi góc điểm sân đình do chính sách ngu dân của chế độ thực dân phong kiến, do bọn cường hào địa chủ đại diện trực tiếp cho chế độ thực dân phong kiến ở nông thôn, đã lợi dụng những cái hủ tục ở nông thôn để đục khoét bóp nặng nông dân. Và tương tự như thế thì cái tác phẩm tắt đèn này cũng vậy mà, đúng không ạ? Những cái từng lớp quan lại đấy, họ đều bóc lột nhân dân, đến người chết đi rồi vẫn bắt đóng thuế. Thế thì chúng ta mới hiểu được cả cái sự hà khắc cái sự thối nát và cái sự khổ đau của dân tộc ta trong những cái tháng ngày tăm tối chỉ có thể có thể nói là đấy là những cái tháng ngày tăm tối nhất của dân tộc luôn đấy đúng không ạ chìm trong đau khổ tồi tỉ chìm trong ách nô lệ bọn thuộc dân nó đã bóc lột rồi thì triều đình cũng bóc lột nữa đúng không thế thì người dân chúng ta mới chết đói chứ vừa chết đói đã không có gì ăn rồi lại phải đi đóng thuế mà chết rồi vẫn bị nó lôi lên để bắt đóng thuế hết tiền đâu ra Đúng không nào? Đấy, thế cho nên là nhà văn Ngô Tất Tố đã đứng lên để đại diện tiếng nói cho người nông dân Để nói ra được, để thuật lại được tất cả những cái tâm trạng Cái nỗi uất hận, cái nỗi đau xót, đúng không ạ? Cái sự ấm ức của những người nông dân cái thời kỳ bấy giờ Để rồi cuối cùng làm sao ạ? Tức nước thì phải vỡ bờ thôi, đúng không ạ? Nhịn lâu ngày thì nó cũng phải trào ra chứ ai mà nhìn mãi được đúng không thế cho nên mới đưa đến một cái hành động đó chị dậu phản kháng đấy chị dậu đã vùng lên để phản kháng lại đấy được không nào rồi ok đấy chính là những cái tác phẩm tiêu biểu của nhà văn ngô tất tố các bạn sẽ đi tìm hiểu tiếp thôi chị à chỉ còn một thông tin nữa thôi chỉ còn một thông tin nữa thôi đó chính là cái thành tựu ấy đây chị viết luôn sang bên trang bên này nhá thành tựu Chính bởi những cái đóng góp to lớn của nhà văn Ngô Tất Tố với cái nền văn học dân tộc cũng như là nền văn hóa Việt Nam thì năm 1996 năm 1996 ông được truy tặng ông được truy tặng nhá, được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Đây chính là cái đợt đầu tiên đấy mà nhà nước ta đã trao cái giải thưởng văn học Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Thế thì à Ngô Tất Tố cũng là lớp nghệ sĩ, lớp nhà văn đầu tiên được truy tặng cái giải thưởng này. Được không nào? Bởi vì ông đã mất trước đây rồi thế cho nên là chúng ta mới dùng cái từ truy tặng. Còn à còn những mà à, những tác giả mà ở đến cái thời điểm ấy đi nhận được ấy, gọi là đi nhận được đi thì người ta sẽ gọi là trao tặng đúng không ạ? trao tặng đó rồi nhớ chị điều đó nhá tiếp đến chúng ta sẽ sang phần tác phẩm thôi chị các bạn ơi các bạn sẽ chuyển sang phần tác phẩm nhá nào tác phẩm để chị xem là hai tác phẩm ở đây đã có những bạn nào đọc tác phẩm này rồi ạ đã có bạn nào đọc đoạn trích này rồi thì ờ, có thể giơ tay lên cho chị nào kem ơi bạn nào đã đọc đoạn trích này rồi thì giơ tay lên cho chị nhá Đồng ý không? Đồng ý không ạ? À? Chị lại không đọc được comment của các bạn để chị xem nhá Chị xem những cái comment của các bạn được không nào? À, chúc chị gửi tài liệu về tác phẩm nha à, Tài liệu về tác phẩm thì phải học hết thứ năm thì chúng ta mới được mà À giơ tay cao, ôi rồi chị thấy rồi, chị thấy mấy đứa này đã giơ tay rồi đây Rồi, vậy thì chúng ta phải đọc ấy thì chúng ta mới hiểu được được không? Vậy thì các bạn hãy nêu cho chị nhá uh, Thông qua những cái lần trước mà các bạn bảo các bạn em không được phát biểu Em không có, có thời gian để phát biểu thì đây Chị lại cho các bạn một phút để các bạn có thể phát biểu Các em nói cho chị về xuất xứ của tác phẩm ạ Nào, xuất xứ Nói cho chị về xuất xứ của tác phẩm đi ạ Bạn nào biết về xuất xứ không ạ? Nào, ở đây bạn nào biết về xuất xứ của tác phẩm nào? <laughs> Tiếp tục comment nha Tiếp tục comment được không nào Xuất xứ của tác phẩm này Vẫn em ạ, à, vẫn điểm danh em à <laughs> Rồi Các bạn ơi, xuất xứ của tác phẩm ở đâu ạ? Nào, có biết không? Có bạn nào biết không? Chúng ta thấy được rằng là Cái cái đoạn trích Đúng không ạ? Đoạn trích tức nước vỡ bờ này ấy, Được sáng tác vào năm 1939 Nhá Sáng tác 51939 Thuộc cái gì ạ? Thuộc à, chương 18 Thuộc chương 18 Của tiểu thuyết Của tiểu thuyết Tắt đèn Nhá Thuộc chương 18 của tiểu thuyết tắt đèn rồi, đấy chính là về xuất xứ của à, xuất xứ của cái tác phẩm này. Các bạn biết không? Ờ, thành tựu văn học của Ngô Tất Tố ấy chủ yếu được kết tinh ở cái mặt về tiểu thuyết. Và cụ thể đó chính là cái tiểu thuyết Tắt đèn năm 1939 Và cái cuốn tiểu thuyết xuất sắc này đã khẳng định dứt khoát được là Ngô Tất Tố xứng đáng với danh hiệu nhà văn của nông thôn và nông dân xác định được cái vị trí đầy vinh dự của ông trong lịch sử văn học dân tộc Việt Nam, văn học Việt Nam hiện đại. Nhớ, đến năm 1936 ấy, năm 1936 trên báo Tương Lai thì Ngô Tất Tố đã đăng một cái chuyện ngắn đó là uh, một ổ chó và một đứa con. Đó là một cái chương của tiểu thuyết tắt đèn sau này. Đấy nhá, nó khởi nguồn từ năm 1936 khi mà ông viết ở trên tờ một tờ báo ấy. Có một cái có một cái câu chuyện đó là một ổ chó và một đứa con thì đây chính là cái chương đầu nhá là một là một chương của tiểu thuyết tắt đèn sau này sau đó thì toàn bộ cái cuốn tiểu thuyết tắt đèn được đăng dần trên tuần báo việt nữ đó được không nào nhá và thế thì chị sẽ nói qua ngay từ khi mà ra đời tắt đèn đã được tất cả những cái người đọc bạn đọc đánh giá rất là cao trên tờ Thời vụ năm 1939 thì Vũ Trọng Phụng đã nồng nhiệt ca ngợi Tắt đèn là một thiên tiểu thuyết có luận đề xã hội, hoàn toàn phụng sự dân quê. Một áng văn có thể gọi là kiệt tác tùng lai chưa từng thấy. Mà lại của một tác giả đã được cái may mắn hơn nhiều nhà văn khác là được sống nhiều ở thôn quê. Chính vì cái việc mà chị đã nói ngay từ đầu ấy là tác giả sinh ra ở vùng quê Bắc Ninh gắn liền với cái vùng quê đầy truyền thống này chính là những cái nơi mà người ta còn chữa còn lưu giữ rất là nhiều những cái hủ tục rồi sao nữa ạ à? à những cái bọn quan lại thì nãy tham quan lại hách dịch đấy luôn chèn ép người nhân uh, luôn chèn ép nông dân thế cho nên là tác giả đã viết lại đấy có thể nói là viết lại những cái gì mà tác giả đã từng trải qua ở uh, từng trải qua và từng chứng kiến ở ngay từ cái thời mà tác giả sống ở Bắc Ninh được không nào? Và thế thì uh, tắt đèn ấy, đây là một cái tiểu thuyết mà uh, nó nói về một cái câu chuyện rất là thảm thương của một gia đình nông dân. Không biết là các bạn có đã đọc cái phần tóm tắt của tác phẩm này chưa? Các bạn có tìm hiểu trước về cái tác phẩm này chưa? Nếu mà các bạn chưa tìm hiểu thì chị sẽ có thể kể qua cho các bạn về cái tác phẩm này nhé. Chỉ nói qua thôi, chị nói ngắn gọn thôi. Thì đây là một cái tác phẩm ấy, nó viết về câu chuyện rất là thảm thương của một gia đình nông dân vì một cái thẻ siêu Tác phẩm không mở rộng không gian và thời gian nghệ thuật, không nói tới cái tình cảnh người nông dân bị cướp đoạt ruộng đất, bị bóc lột địa tô, không đề cập đến thảm họa thiên tai vỡ đê lụt lội như là ở trong gì ạ, sống chết bạc bay. Đấy, mất mùa đói kém rơi vào cảnh phải lìa bỏ quê hương ra vùng mỏ hay là đi phu làm đùn điền cao su. Nhưng mà đây là một cái tác phẩm đã đưa người đọc vào thẳng cái hoàn cảnh làm sao ạ? Ngột ngạt đầy căng thẳng của cái làng Đông Xá trong một vụ thuế. Nhớ. À, vậy thì chúng ta thấy được là từ mờ sáng ấy, cái cổng làng đã bị đóng chặt. Việc đồng áng bị đình đốn, tiếng mõ này, tiếng trống thúc sưu này. Đây, các bạn có thể thấy được rằng là ngay từ đây uh, khi mà người biên soạn sách ấy người ta cũng đã uh, người ta cũng đã tóm tắt cho các bạn rồi này này. Người ta cũng đã tóm tắt cho các bạn rồi đấy. Đúng không ạ? Ngay từ đầu từ tờ mờ sáng thì à, ở cái cổng làng đã bị đóng chặt. Việc đồng áng thì bị đình đốn Tiếng mõ, tiếng chống thúc sư tiếng thét đâm, tiếng thét đánh náo động cả làng Đông Xá ra. Quanh chị giàu quanh cái thẻ sưu thuế người, cả một hệ thống thiên la địa võng bóc lột sự sống, bức tử sự sống. Đấy, đấy chính là một cái câu nhận định của nhà văn Nguyễn Tuân đấy. Tác giả đã miêu tả rất là thành công một cái hoàn cảnh điển hình, một cái không khí hết sức ngột ngạt căng thẳng ở một cái làng quê trong mùa sưu thuế. Nhá, và đây chính là một cái tập tiểu thuyết đấy tập trung xoáy sâu vào cái nạn thuế thân, một cái thứ thuế quái gở hết sức dã man của cái chế độ thuộc địa tương thời. Sao chị lại nói cái thế cái cái thứ thuế này quái gở à? Bởi vì sao? Như chị đã nói đấy, người ta chết rồi vẫn lôi người ta lên để phải thu thuế cơ mà. Đúng không? Người ta chết rồi vẫn bắt thu thuế, vẫn bắt nộp thuế. Thì làm sao mà người ta còn sống thì người ta có thể làm ra đồng tiền mà người ta nộp được? Đấy chính là cái sự rất là vô lý nhá rất là vô lý của cái thời ngày xưa ấy đấy một cái nạn sưu thuế và dồn cái câu chuyện trong một cái vụ thuế Nguyễn uh, Ngô Tất Tố thì đã phản ánh được cái hiện thực nông thôn Việt Nam ở cái thời điểm nóng bỏng nhất cái thời điểm bộc lộ rõ nhất cái xung đột sai cấp gay gắt giữa người nông dân lao động nghèo khổ với các thế lực thống trị nhá và chúng ta có thể xem cái làng Đông Xá trong mùa sưu thuế là cái hình ảnh thu nhỏ là một cái hình ảnh thu nhỏ của nông thôn lúc bấy giờ và cái tình cảnh của chị dậu ấy trong những cái ngày sưu thuế đâu chỉ là cá biệt mà chính là cái tình cảnh chung của người nông dân cùng khổ trong xã hội cũ nói một tác ờ, nói một cái nhân vật gọi là nhân vật điển hình thôi nhưng mà cái nhân vật điển hình ấy lại đại diện cho tất cả những cái người nông dân khác được không nhá À, vậy thì chọn phản ánh cái hiện thực nông thôn Việt Nam trong những cái ngày sưu thuế ngắn ngủi ở một làng quê nhỏ hẹp nhà văn Ngô Tất Tố đã có được một cái lát cắt bậc thầy phơi bày những cái sâu sắc cái, cái nổi bật đầy đủ nhất đạt tới sức khái quát cao về cái hiện thực nông thôn Việt Nam trước cách mạng nhớ, được không đấy đấy là chị nói qua về cái tiểu thuyết tắt đèn này đấy là chị nói qua về tiểu thuyết tắt đèn này vậy thì khi mà chúng ta đọc cái đoạn trích tức nước vỡ bờ ấy đây là một cái đoạn trích mà chị thấy khá là điển hình đúng không ạ Sư thuế đã làm khốn khổ điêu đứng biết bao nhiêu là người nông dân lao động khổ. Vì không có tiền nộp sư thuế bà anh dậu thì phải cù bị cùm trói đánh đập. Chị dậu thì phải nhẫn nhục chịu đựng những cái quả phật thủ đúng không ạ? Của bọn lính tráng, suýt nữa thì bị tên chi phủ tư ân làm nhục. Cũng vì cái thẻ sưu mà gia đình chị dậu đã tan nát, phải lâm vào cảnh đứt ruột bán con. Đấy, Thế thì đây, các bạn nhìn vào đây cho chị, các bạn nhìn vào cái đoạn trích này nhá. Chị sẽ chị sẽ không đọc lại đoạn trích nữa, chị sẽ không đọc lại đoạn trích nữa mà uh, các bạn sẽ tập trung nhìn vào đây cho chị. Chúng ta thấy được rằng là à đến bố cục nhá, sau xuất xứ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bố cục. Nào, bố cục của đoạn trích tức nước vỡ bờ. Bố cục của đoạn trích tức nước vỡ bờ. Các bạn ơi, các bạn thường chia ra cái đoạn trích này thành mấy phần ạ? À? Các bạn có ý định là sẽ phải chia ra cái đoạn trích này thành mấy phần để chúng mình đi phân tích nào, chúng mình đi tiếp cận nào. Các em có thể comment cho chị biết không nào? Các bạn có thể comment cho chị biết không? <laughs> Chưa comment xong thì chị nói rồi Trời ơi bây giờ chị mới đọc được comment của mấy đứa đấy này Quê em nè Ừ đúng rồi cũng là quê chị đấy Quê chị cũng ở Bắc Ninh mà <laughs> Được không nào? Rồi, các bạn ơi, các bạn comment nó chị nhá Chúng ta sẽ chia cái văn bản này ra thành mấy phần ạ? À? à, có bạn nói là 3 phần, có bạn nói là hai phần Vậy thì các bạn sẽ có thể cho chị biết là 3 phần thì bắt đầu từ đâu đến đâu mà hai phần bắt đầu từ đâu đến đâu không ạ? Các bạn ơi, các bạn có thể cho chị biết là nếu mà chúng ta chia 3 phần thì các bạn sẽ đi theo cái hướng như thế nào? Và chúng ta chia hai phần thì chúng ta sẽ đi theo hướng ra sao không ạ? Chị vẫn lắng nghe các bạn đây. Chị vẫn ở đây để lắng nghe các bạn nhé. Thế cho nên là các bạn cứ comment thoải mái cho chị Cứ comment thoải mái cho chị để chị xem nha Em nghĩ là hai phần rồi Ok chị thấy là có hai luồng ý kiến rồi đấy Thế thì các em cứ thoải mái nêu lên cái ý kiến của mình để chị chốt lại cho các bạn xem là chị em mình sẽ lựa chọn cái cách tiếp cận cái văn bản này ra sao nha. Được không nào? Rồi, comment chưa ạ? Chị sẽ chốt lại cho các bạn nhá. Chị sẽ chốt lại cho các bạn được không nào? Rồi, thế thì quay ra đây Chị thấy các bạn là um, có hai luồng ý kiến Một là 3 và một là 2 uh, ờ, Thế thì um, chị sẽ chốt lại cho chúng mình là chị sẽ đi theo cái cách là chị sẽ có hai phần Được không ạ? Chị sẽ chia ra làm hai phần Đấy, thế thì đây chúng ta sẽ chia theo cái tình tiết của của uh, cái tác cái đoạn trích này ấy. Một là à đây chúng ta thấy là cháo chín này. Từ cháo chín chị dầu bắc mang ra giữa nhà Ngả mâm bát múc ra la liệt Rồi chị lấy quạt quạt cho chóng nguội Được không? Rồi sao nữa ạ? À? Anh dậu uốn vai ngáp một tiếng Đấy Về oải chống tay xuống phải Sao nữa? Ừ, thì chúng ta thấy được rằng là À, chồng có ăn có ngon miệng hay không Thì sẽ là phần 1 Và tiếp tục này anh dậu uốn vai ngáp dài một tiếng uể oải chống tay xuống phản Anh vừa rên vừa ngỏm đầu lên Run rẩy cất bát cháo Anh mới kề vào đến miệng Cai lệ và người nhà lý trưởng đã sầm sập tiến vào Với những roi xăm tay thuốc và dây thừng Được chưa? Đấy chính là phần 2 Đấy chính là phần 2 Được chưa nào? Thế thì đây Chị sẽ chia ra cho các bạn và chị sẽ ghi nhé Phần 1 này Phần 1 này Nào, phần 1 Từ đầu từ đầu từ đầu cho đến chồng chị có ăn ngon miệng có ăn ngon miệng hay không được chưa ạ chồng chị có ăn ngon miệng hay không thế thì cái nội dung của cái phần này ấy các bạn sẽ có thể gọi tên cho chị là cảnh chị dậu cảnh chị dậu chăm sóc chồng nhá cảnh chỉ dậu chăm sóc chồng tiếp đến phần 2 chúng ta sẽ có đó chính là à phần còn lại phần còn lại đây chính là cảnh mà chỉ dậu đối đầu với bọn cai lệ cai lệ và người nhà lý trưởng đó, người nhà lý trưởng Đấy chính là hai phần mà chị muốn hướng các bạn đến Để các bạn sẽ có thể tiếp cận và đi phân tích Nhá, được không? Đồng ý với chị không? Rồi, thế thì đây Sau phần bố cục thì chúng ta sẽ có là thể loại Thể loại Chắc chắn là phần này không đánh đố các bạn đâu Bởi vì ngay từ đầu chị đã nhắc đi nhắc lại Cái thể loại của tiểu thuyết À của tác phẩm tắt đèn đó chính là tiểu thuyết đúng không? Tiểu thuyết thì chúng ta có thể thấy rằng là tiểu thuyết ấy là một cái thể loại văn học có dung lượng lớn, có thể nói là lớn nhất luôn trong các thể loại văn học. Tiểu thuyết thì thường có nhiều nhân vật và sự kiện trong một cái khoảng thời gian và không gian không hạn chế nhé. Nội dung của tiểu thuyết thì đề cập đến cuộc sống xã hội ở một lĩnh vực hay là một cái góc độ nào đó nhất định. Đấy là cái về cái phần tiểu thuyết. Được chưa nào? Rồi, tiếp đến chúng ta đi tìm hiểu chị phương thức biểu đạt. Tiếp tục comment cho chị nhá. Vậy thì cái đoạn trích tức nước vỡ bờ này ấy, nó sẽ có phương thức biểu đạt là gì ạ? Phương thức biểu đạt. Nào, các em ơi, phương thức biểu đạt trong đoạn trích tức nước vỡ bờ sẽ là những cái phương thức nào ạ? Các bạn có thể comment cho chị nhá. Rất là đúng rồi, Nguyễn Thanh này, Nguyễn Diệu này, Lê Linh này, ô các em nói rất là đúng đấy. <laughs> Tốt nha Rồi comment tiếp cho chị nào những cái khi mà chúng ta đọc đoạn trích ấy chúng ta thấy được là những cái phương thức biểu đạt nào được tác giả sử dụng ở trong đây ạ những cái phương thức biểu đạt nào ạ à? rồi chị thấy nguyễn thanh nói là tự sử xét lẫn miêu tả và biểu cảm hà chi tự sử miêu tả biểu cảm rất là tốt đúng không nào rất là tốt phương thức biểu đạt phương thức biểu đạt chính của chúng ta ấy sẽ là tự sự đây là chính đúng không ạ thế thì Bên cạnh cái phương thức tự sự này này, tác giả còn lồng ghép thêm có sự kết hợp của cả tự sự miêu tả, biểu cảm đúng không ạ? Miêu tả. Đó. Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm để làm nên được cái tiểu thuyết tắt đèn này cũng như cái đoạn trích tức nước vỡ bờ. Được không nào? Đấy chính là về phương thức biểu đạt. Rồi, ý nghĩa nhân đề. Đây là phần quan trọng này, ý nghĩa nhân đề. Nào các em ơi, đây chính là cái phần quan trọng mà các bạn cũng phải hiểu thì các bạn mới có thể đi phân tích được này. Tại sao lại là tức nước vỡ bầu ạ? Các bạn có giải thích được không? Các bạn có giải thích cho chị được cái nhan đề tức nước vỡ bờ không nào? Có giải thích được không ạ? Bạn nào thử giải thích cho chị đi. Cái nhan đề tức nước vỡ bờ là ra sao ạ? Nào, cái nhan đề tức nước vỡ bờ là thế nào? Các em... <laughs> comment đi chị sẽ chờ đợi các bạn nhé chị sẽ chờ đợi các bạn để xem là các bạn hiểu thế nào về cái nhan đề tức nước vỡ bờ chị sẵn sàng chờ đợi mà chị muốn các bạn có thể thoải mái sáng tạo các bạn có thể thoải mái suy nghĩ theo cái cách của mình và sau đó thì chị sẽ chốt ra cho các bạn chị sẽ cùng các bạn đi xem là à, cái ý kiến nào là ý kiến đúng để chúng ta sẽ đưa vào bài học được không đồng ý với chị điều đó không ạ nhá thế thì các em cứ thoải mái nêu ra cái ý kiến của mình đi các em hiểu như thế nào về cái nhan đề này các em hiểu như thế nào à, dài quá không thể nói hết à <laughs> em nghĩ có thể là người dân bị chèn ép quá sẽ chống đối lại uhm, không phải là gọi từ chống đối đâu người ta sẽ không dùng từ chống đối trong cái hoàn cảnh này mà người ta sẽ gọi là sự gì ạ phản kháng được không ạ sự phản kháng lại bởi vì sao đúng cái ý hiểu của lê ngọc rất là đúng đấy là cái ý về nghĩa bóng đúng không ạ con người ta khi mà khi mà đạt đến một cái giới hạn chịu đựng nào đó ấy đúng không ạ giới đạt đến một cái giới hạn chịu đựng nào đó những cái việc trong mức giới hạn thì người ta sẽ có thể nhịn cho qua đúng không nhưng mà nếu đến cái chuyện xảy ra nó quá mức giới hạn cho phép của sức chịu đựng của người ta rồi ấy, thì tất nhiên một cái điều xảy ra một cái điều tất yếu xảy ra nó sẽ là gì ạ à phản kháng lại đúng không ạ như chính cái sức mạnh dữ dội của nước làm cho bờ nó bị vỡ ấy chúng ta vẫn thấy được là rất là nhiều những cái cảnh mà vỡ đê chẳng hạn đúng không ạ các bạn nhìn thấy nước nó trào nó ập đến làm cả cái đê nó bị vỡ mà cái đây thì rất chắc đúng không? Thế mà cũng không thể chống chọi lại được cái sức nước đúng không ạ? Khi mà nó đã quá nhiều rồi Nó đã ngưng tụ, nó đã tích tụ lại và sau đó nó tràn ra rồi Thế thì các bạn sẽ hiểu chị cái nhan đề tức nước vỡ bờ theo hai nghĩa nhá Đầu tiên là về nghĩa đen Nghĩa đen À, về nghĩa đen thì chúng ta sẽ hiểu ra sao ạ? Xét về nghĩa đen ý, đây là một cái hiện tượng hiển nhiên thôi nó là một cái điều gọi là sự thật hiển nhiên đấy trong tiếng anh của các bạn các bạn hay gọi là một cái sự thật hiển nhiên đấy thì đây cũng thế tức nước vỡ bờ là một cái điều hiển nhiên một cái điều khách quan trong cuộc sống có nghĩa là cái hiện tượng nước tràn vào bờ đúng không ạ nước tràn vào bờ đúng không ạ và nó trong sau một cái quá trình sau một thời gian quá nhiều Được không ạ? Quá nhiều Thì nó sẽ ập vào bờ và làm cho làm sao ạ? Bờ bị vỡ Đúng không ạ? Bờ bị vỡ Đó được chưa? Đấy chính là nghĩa đen. Tiếp đến chúng ta sẽ thấy được là vậy thì từ cái nghĩa đen này chúng ta sẽ suy ra được cái nghĩa bóng vô cùng dễ dàng như bạn như bạn Ngọc ấy bạn ấy vừa nói cho chị đấy. Nghĩa bóng nào, về nghĩa bóng thì chúng ta thấy được rằng là uh, bản thân của mỗi người đúng không ạ? Bản thân của mỗi người thì đều có sức chịu đựng Thì nó muốn chỉ được là à, sức chịu đựng của con người Sức chịu đựng của con người Luôn Luôn làm sao ạ? Có giới hạn Chị chỉ nói ngắn gọn thôi nhá Sau này thì chị sẽ chị sẽ nói sâu hơn và chị sẽ ghi ra kỹ hơn cho các bạn được không ạ? À, sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn Và một khi mọi việc, mọi sự việc diễn ra vượt quá sức chịu đựng vượt quá sức chịu đựng của họ được không ạ? Thì thì làm sao? Thì làm sao ạ? À, vùng lên phản kháng. Vùng lên phản kháng. Đúng không? Đấy. Đúng chưa ạ? Chúng ta chứ cứ suy ra từ nghĩa đen thì chúng ta sẽ thấy được cái nghĩa bóng thôi. Cứ suy từ nghĩa đen ra là sẽ thấy được nghĩa bóng. Vậy thì ở đây ý nghĩa của cái nhan đề nhá, ý nghĩa ý nghĩa Nhan đề đoạn trích Ý nghĩa nhan đề đoạn trích là chúng ta sẽ có thể thấy rằng là Ngô Tất Tố đang thể hiện một cái nhìn ấy Bày tỏ sự cảm thông ấy Được không ạ? À, tác giả Bày tỏ cái nhìn Nhá Tác giả bày tỏ cái nhìn Sự cảm thông trước số phận trước số phận của người nông dân của người nông dân trong xã hội phong kiến phong kiến đó được không ạ và à và phẩm chất đúng không ạ và phẩm chất tốt đẹp của họ Tác giả đã bày tỏ cái nhìn và sự cảm thông trước số phận của người nông dân trong xã hội phong kiến và cái phẩm chất tốt đẹp của họ. Tốt đẹp của họ. Ông đã vạch trần nhá, đã vạch trần bộ mặt tàn ác. Bộ mặt tàn ác. Bất nhân của xã hội phong kiến chị viết tắt được không ạ? Đã khiến người nông dân khiến người nông dân phải rơi vào tình cảnh khốn khó và cuối cùng là sao ạ? Vùng lên để khiến họ rơi vào tình cảnh khốn khó và chính trong cái tình cảnh ấy thì họ đã vùng lên đấu tranh. Vùng lên đấu tranh. Ok chưa nào? Được chưa? Rồi nhá. Đấy chính là về cái nhan đề tức nước vỡ bờ mà chị muốn nói chỉ đến cho các bạn. Ok chưa? Ok. Thế thì sang tiếp đến là chúng ta sẽ tìm hiểu cái đoạn trích này thì chúng ta sẽ tóm tắt văn bản nhá. Tóm tắt văn bản. Cái phần tóm tắt văn bản này thì nó cũng khá là đơn giản Nó cũng khá là đơn giản đúng không ạ? Thế thì không biết là ở đây bạn nào đã tóm tắt được cái văn bản này rồi ạ? Có bạn nào đã tóm tắt được cái văn bản này chưa? Kem? Đúng rồi, chỉ sự đè ép áp bức khiến người ta phải phản kháng lại uhm, à, Rồi, sức chịu đựng của người dân có giới hạn khi đã hết kiên nhẫn thì đứng dậy chống chọi Đúng rồi này à, hiểu theo hai ý nghĩa là hiển ngôn nước lớn thì sẽ vỡ đê hàm ngôn thì nếu đã đạt đến giới hạn chịu đựng của con người thì họ sẽ đứng lên đúng không ạ đúng rồi ạ rồi rất là tốt chị thấy là các bạn đã um, các bạn đã comment khá là các bạn đã hiểu khá là đúng về cái nhan đề tức nước vỡ bờ rồi đấy các bạn hiểu khá là đúng rồi đấy được không ạ cứ theo chiều suy nghĩ đó là tiếp cận văn bản là sẽ ok được không nhá. Rồi, vậy thì tóm tắt văn bản. Phần tóm tắt này thì chị sẽ dành cho các bạn. Chị sẽ dành cho các bạn để các bạn có thể tự tóm tắt nhá. Nhưng mà chị sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách tóm tắt mà chị cũng đã chuẩn bị ở trong phần tài liệu. Thì chị sẽ đọc lên thôi chứ chị không uh, chị sẽ không viết ra đây, được không ạ? Ừ, chị sẽ không viết ra đây mà chị sẽ đọc lên để cho các bạn biết và sau này thì chị sẽ gửi tài liệu về cho các bạn nhé. Đồng ý không? À, vậy thì chúng ta thấy được rằng là cái đoạn trích tức nước vỡ bờ ấy Nó xoay quanh cái mối mâu thuẫn xung đột giữa à, người nhà lý trưởng Cai Lệ và gia đình chị Dậu Gia đình chị Dậu thì thuộc cái hạng nhất nhì trong hạng cùng đinh Anh Dậu đang ốm vẫn bị bắt gia đình vì không có tiền nộp sưu Chị Dậu thì cố gắng bán đi tất cả Bán khoai, bán chó, thậm chí bán cả con Mà vẫn không lo đủ tiền sưu thuế cho anh Dậu và người em chồng đã mất anh dậu vừa kề bát cháo vào miệng thì cai lệ và nhà nhí trưởng xông đến đánh trói cùm kẹp đến thập tử nhất sinh. Tưởng như không thể giữ nổi cái mạng sống của mình. Còn chị dậu thì làm sao ạ? Van xin nhưng mà không được. Thế thì bọn tay sai vẫn nhất quyết trói anh mang gia đình. Chúng còn chửi bới và đánh chị dậu. Biết không thể nào mà, không thể nào mà nhẫn nhịn thêm được nữa đúng không ạ? Thế thì chị dậu đã vùng lên phản kháng, chống trả cái bọn cai lệ hung hăng bạo tàn và chị đã quyên kiên quyết là sao ạ? Đây, cái chi tiết cuối cùng kiên quyết là sao ạ? À, chị nói là tha ngôi tu để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế tôi không chịu được. Đúng không? Tha ngồi tù để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế không chịu được. Có nghĩa là người ta chấp nhận ngồi tù. Đúng không ạ? Chứ để mà chúng nó cứ làm tình làm tội như thế này thì ai mà chịu cho nổi chứ? Đúng không? Đấy, đấy chính là cái sự phản kháng của chị Dậu đấy. Thế thì chúng ta thấy được rằng là chị sẽ nói qua một chút về cái nhân vật chị dậu này để buổi sau thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nhân vật chị dậu các em nhé buổi sau thì chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu để phân tích nhân vật chị dậu trong cái đoạn trích này à, chúng ta thấy được rằng là um, chị dậu ấy là một nhân vật trung tâm và là linh hồn là cái nơi kết tinh giá trị tư tưởng nghệ thuật của cái tiểu thuyết thắt đèn hay là của cái đoạn trích tức nước vỡ bờ này với một cái hình tượng nhân vật chị dậu lần đầu tiên trong văn học Việt Nam đây là một cái hình tượng lần đầu tiên trong văn học Việt Nam mà có một cái điển hình nghệ thuật xuất sắc vừa chân thực vừa đẹp đẽ toàn vẹn và giàu sức sống về người phụ nữ nông dân lao động nhá đấy các em có thể thấy không chị dậu là sao là một cái người phụ nữ trung hậu đảm đang tháo vát là cái cột cái của gia đình trong cơn hoạn nạn chị là một cái người thông minh sắc sảo À nhưng mà chị thì lại mù chữ nhá Tuy chị mù chữ thôi Nhưng mà chị lại có cái tính quyết đoán này Chị rất là thông minh Giải quyết công việc thì vô cùng linh hoạt Đối đáp với bọn quan lại thì làm sao ạ Dành giọt Đấy các bạn có thể khi mà các bạn đọc đoạn trích Các bạn thấy được rằng là chị đối đáp rất là tốt Rất là giỏi đúng không ạ Dành giọt có lý có lẽ Đúng không đó, chị không phải là một cái người mà bị dễ bị lường gạt Chị không hề ngây thơ, không hề ngu ngơ trước những cái thủ đoạn của bọn thống trị và đây là một cái người phụ nữ mà rất là giàu lòng tự trọng đấy Luôn có một cái ý thức về nhân phẩm của mình Mặc dù là điêu đứng khốn khổ vì không có tiền nộp sưu Nhưng mà chị đã khinh bỉ Ném tọt cả nắm giấy bạc Vào mặt tên chi phủ dâm ô và du hắn ngã kênh ra đất Hai cái lần mà suýt bị cưỡng hiếp thì cả hai cái lần chị dậu chống lại Quyết liệt và thoát ra được nhá hành động đó đã thể hiện một cái đức tính đó chính là thủy chung một cái tấm lòng trong trắng và ý thức nhân phẩm của chị và cuối cùng thì sao ạ? Qua cái việc mà chị dậu phản kháng lại cái bọn cai lệ này này Thì đã cho thấy được đây là một cái nhân vật rất là tiềm tàng Khả năng phản kháng ngoan cường dũng cảm Bị dồn đẩy đến cái bước đường cùng để bảo vệ tính mệnh cho người chồng đang ôm yếu Thì chị dậu đã vùng lên đánh lại tên cai lệ và tên người nhà lý trưởng để thể hiện một cái sức mạnh tiềm tàng tinh thần kiên cường bất khuất của người nông dân Việt Nam, một người phụ nữ điển Việt Nam. Và hành động đó ấy, tuy bất ngờ nhưng mà lại hoàn toàn phù hợp với cái sự phát triển logic của tính cách trong cái tính cách của chị Rộng. Em nhá. Thế thì chị đến nói qua về cái nhân vật chị Rộng như vậy Để buổi sau thì chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu Đi phân tích cái nhân vật chị Rộng này để phục vụ cho những cái đề văn của các em sau này nhá Được không ạ? À? Còn ngày hôm nay thì đấy chính là toàn bộ những cái phần mà chị muốn nói với các em về phần tác giả tác phẩm, những cái phần sơ lược nhất liên quan đến tác giả tác phẩm. Thì rất là mong các bạn sẽ có thể là ghi chép lại cũng như là học lại cái phần này cho chị. Để buổi thứ năm ấy thì chị em mình sẽ cùng nhau xem về uh, cái đoạn trích này đi tìm hiểu sâu hơn về đoạn trích này các em nhé. Đồng ý với chị không ạ? À? Các em đồng ý với chị không? Rồi, có bạn nào ý kiến gì không ạ? Có bạn nào có ý kiến gì không? Đấy chị lại không thấy ai comment rồi này Đi đâu hết rồi hả Mấy đứa này Mấy đứa đã đi ngủ hết rồi à Các bạn đi ngủ hết rồi hay sao Mà không thấy comment với chị này Trời đất ạ à, Không thấy đứa nào comment luôn ạ à. Đấy không thấy bạn nào comment Để ơi chị biết đây này Nào các em các em có thắc mắc gì không ạ? Có thắc mắc gì về những cái về những cái phần mà ngày hôm nay chị em mình đã cùng nhau đi qua không ạ? <laughs> em đây, em không ạ. Em không, em chưa à? À rồi, không ạ. Em không có ý kiến gì ạ. Em vẫn còn thức khuya lắm. Ok. Ờ, cái thời điểm này thì các bạn cũng chưa phải ôn gì cho nên ngủ sớm nha, không cần phải thức khuya quá đâu không phải thức khuya quá đâu rất là hại sức khỏe đấy Ok không nào? Rồi, vậy thì các bạn đều đồng ý về cái buổi học ngày hôm nay của chúng mình đúng không? Thế thì ngày hôm nay thì uh, chị đã cùng các bạn đi tìm hiểu về những cái kiến thức liên quan đến tác giả và tác phẩm Thì những cái trang mà chị đã viết uh, từ trước, từ nãy đến giờ ấy thì chị sẽ chụp lên cho các bạn nhé Chị sẽ chụp lên cho các bạn để các bạn có thể theo dõi được không nào Rồi, còn bây giờ thì có lẽ là nếu mà các bạn không còn hỏi gì chị thêm Thì chị sẽ xin phép là tạm dừng cái buổi học của chúng mình ngày hôm nay nhé các em có đồng ý với chị không ạ? Chị sẽ tạm dừng cái buổi <laughs> Tại không có ý kiến nên không comment ạ à? Thế à Chị sẽ tạm dừng cái buổi phát trực tiếp của chị ngày hôm nay ở đây Và rất là mong cái buổi thứ năm tuần sau thì các bạn sẽ vào học đông đủ hơn cùng với chị Để tìm hiểu cái văn bản tức nước vỡ bờ này Cũng như là tìm hiểu về nhân vật chị dậu ấy Để sau này các bạn đi làm một cái bài văn phân tích nhân vật Các bạn không còn bỡ ngỡ nữa Các bạn có đồng ý không ạ? Nhá, đồng ý nhá À, chưa Hết thứ năm thì mới có bài tập nhá Chị còn chưa cả chấm được bài cho các bạn cơ Bởi vì chị vẫn đang phải chấm bài cho các anh chị 12 Để các anh chị ấy chuẩn bị thi Trung học phổ thông quốc gia ấy Cho nên chị vẫn chưa có thời gian để có thể chấm cho các bạn cơ Cho nên các bạn cứ đợi chị nhá Các bạn cứ đợi chị được không nào rồi, rất là đồng ý, rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã vào đây cùng chị học này, theo dõi chị từ đầu đến cuối này. Rất là cảm ơn cái tinh thần học hỏi hăng say của các bạn nhá. Rồi, buổi thứ năm thì chúng ta sẽ có bài tập. Còn bây giờ thì các em chỉ cần ôn lại cho chị những cái phần mà chị em mình đã đi qua chị những cái phần mà chị em mình hôm nay đã tìm hiểu à, rồi sẽ uh, sau nữa thì các bạn sẽ ngủ thật là ngon nhá ngủ sớm nhá uhm, rồi ok bye bye xin chào tạm biệt tất cả các bạn hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần này nha bye bye